tay đưa lên hàng ngàn cánh tay đưa lên hàng vàng cánh tay đưa lên bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh giờ phải lo thân thôi đừng chờ để trong mong chi chần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã kêu bò xuống thôi đại tướng lê minh tổng thống chính quyền sài gòn kêu gọi chiến lực cộng hòa đã hiếu chiến đầu hàng trong một chuyện tuyên bố với người nam việt nam nào trách nhiệm quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân thề nguyện với dung tay cao quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước giờ đến khi bêm nhau một bầy tướng sĩ co ro còn là thứ quân ba qua cùng quân ra chiến với nhau ru cà quyết trốn về quyết trốn quyết trốn trốn đi bằng đường tàu đường không vững trên như một bên ngõ trốn đi vội non ven còn mới dốc mới lâu chiến cho dù thân mình phải chết thư quân lịch hàng tư như thủ dập tinh thần nào thiết kỵ không quân đẩy càng đứa xích buông đuôi hàng giang sắp quân ba que đã chứng minh cái quân lực anh hại bom to giờ phải lo thân thôi đừng chờ để trong mong chi ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng đời ba que ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng đời ba que hàng ngàn cái tay đưa lên hàng dặn cái tay đưa lên bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh giờ phải lo thân thôi đừng chờ dưới đông mông chi chần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã kêu mò xuống hai đại tướng lê minh tổng thống chính quyền sài gòn quân gọi chiến lực cộng hòa hạ hữu tiến đầu thực hiện lễ tới miền Nam Việt Nam nào trách nhiệm quân nhân đâu rồi danh dự quân nhân thề quyền với dung tay cao quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước giờ đến khi bém nhau một bầy tướng sĩ co ro còn là tướng quân ba qua tục quân ra chiến đấu nhau đu cà quyết trốn thề quyết trốn quyết trốn trốn đi bằng đường tàu đường không vứt trên dự một bên lò trốn đi thôi nói phép còn nói dâm nói lao chiến cho dù thân mình phải chết thư quân lực hàng tư như thủ dâm tinh thần nào chứ kỵ không quân gãy càng đứt sức buông đuôi hàng vàng sắc quân ba que đã chứng minh cái quân lực ăn hại bom to giờ phải lo thân thôi đừng chờ với trong mong chi ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba quen ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba quen ta thà trốn chứ ngu gì không quyết đu càng ràng nơi ba quen em ơi đã sẵn sàng lên đường hay chưa đã sẵn sàng đôi tay đâu trái tim đâu trao cho nhau một trời thân ai đi thôi mau đi thôi anh tìm gì em tìm gì tìm nhà chúa nơi trần gian tìm giê xu tìm nụ cười tìm tình người trong tình yêu chúa tìm Giêsu tìm cuộc đời tìm lại mình trong tình thương Chúa tìm Giêsu tìm mặt trời tìm lòng người luôn bừng ánh sáng tìm Giêsu tìm nước trời trong hân hoan hy vọng nơi Chúa anh em ơi chị em ơi nào chúng ta lên đường Anh em ơi, chị em ơi, đã sẵn sàng lên đường hay chưa? Đã sẵn sàng. Đôi tay đâu vỡ lên đi, trong Giêsu rộn ràng tiếng ca. Anh em ơi, chị em ơi, đã sẵn sàng lên đường hay chưa? Đã sẵn sàng. Đôi tay đâu, trái tim đâu, trao cho nhau một trời thân ai. Đi thôi, mau đi thôi, anh tìm gì, em tìm gì? tìm nhà Chúa nơi trần gian tìm Giêsu tìm nụ cười tìm tình người trong tình yêu Chúa tìm Giêsu tìm cuộc đời tìm lại mình trong tình thương Chúa tìm Giêsu tìm mặt trời tìm lòng người luôn bừng ánh sáng tìm Giêsu tìm nước trời trong hân hoan hy vọng nơi Chúa anh em ơi chị em ơi nào chúng ta lên đường em ơi đã sẵn sàng lên đường hay chưa đã sẵn sàng đôi tay đâu trái tim đâu trao cho nhau một trời thân ai đi thôi mau đi thôi anh tìm gì em tìm gì tìm nhà chúa nơi trần gian tìm Giêsu tìm nụ cười tìm tình người trong tình yêu Chúa tìm Giêsu tìm cuộc đời tìm lại mình trong tình thương Chúa tìm Giêsu tìm mặt trời tìm lòng người luôn bừng ánh sáng tìm Giêsu tìm nước trời trong hân hoan đi vòng nơi Chúa anh em ơi chị em ơi nào chúng ta lên đường tìm Giêsu tìm nụ cười tìm tình người trong tình yêu Chúa tìm Giêsu tìm cuộc đời tìm lại mình trong tình thương Chúa tìm Giêsu tìm mặt trời tìm lòng người luôn bừng ánh sáng tìm Giêsu tìm nước trời trong ngân hoan hy vọng nơi Chúa anh em ơi chị em ơi nào 啊！ سطر رددي الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطن さ chơi dù ba chơi bơi